các em chú ý đến đây. Bài toán tổ hợp của chúng ta. Trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là tổ hợp. Thì chúng ta có đây. Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k phần tử. Các em chú ý nha, đây là tập con. Và k phần tử này, k lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng n. Mỗi tập con gồm k phần tử của phần của tập A gọi là một tổ hợp chập K của N phần tử. Thầy nhắc lại nhé. Cho tập A gồm N phần tử. Khi đó mỗi tập con gồm K phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập K của N phần tử. Các em rõ chưa? Chúng ta cùng phân tích để chúng ta sẽ phân biệt được thế nào là tổ hợp, thế nào là hoán vị và thế nào là chỉnh hợp. Các em chú ý nha, vẫn là tập hợp A, vẫn là gồm n phần tử. Các em nhớ ở đây n phải là lớn hơn một. Đó. Thì đối với hoán vị thì chúng ta là sắp xếp toàn bộ n phần tử của tập hợp A. Nhớ là sắp xếp có thứ tự nha. Còn lại là chỉnh hợp. Chỉnh hợp là sắp xếp có thứ tự nhưng chỉ là k phần tử của của n phần tử tập hợp A. Được chưa? Chúng ta lấy k phần tử và sắp xếp. Còn đối với tổ hợp thì không có sắp xếp. Nhớ nha, chúng ta chỉ lấy lấy tập con gồm k phần tử thôi. Còn chúng ta không sắp xếp nó. Đó nó khác nhau rất là rất là rõ ràng luôn. Các em nhớ nha, đối với hoán vị và chỉnh hợp là sắp xếp có thứ tự. Còn tổ hợp là không sắp xếp, chỉ lấy lấy bao nhiêu phần tử thôi. Đó. <clears throat> Vậy thì khi đó số phần tử hay là số cách để chúng ta lấy k phần tử của tập hợp A là hay là được tính bởi một cái công thức. Đây, số các tập hợp các tổ hợp chập K của N phần tử được tính bởi công thức CK của N, tổ hợp chập K của N. Các em nhớ công thức nha. À, đối với hoán vị thì ký hiệu là P, PN, hoán vị của N phần tử. Chỉnh hợp là AK của N, chỉnh hợp chập K của N. Còn tổ hợp là CK của N Đấy, tổ hợp chập k của n nó sẽ bằng trình hợp chập k của n và chia cho k giải